anh chị em youtuber chúng ta nhiều lúc vừa tức vừa buồn cười clip của mình làm đầu tư chất lượng rõ là cao cấp thiết bị rõ là đắt tiền thế mà chẳng có view trong khi đó người ta quay clip bằng điện thoại rung lắc dữ dội thì lại triệu view rất có thể chúng ta đang nhầm lẫn giữa hai khái niệm chất lượng và giá trị chúng ta hãy cùng theo dõi cuộc nói chuyện với youtuber Châu Minh Quang để hiểu rõ hơn. Đừng quên tham gia cộng đồng Việt YouTubers ở trên Facebook. Đây là nơi chút bầu tâm sự của tất cả YouTubers Việt Nam, đồng thời cũng là nơi cập nhật những thay đổi mới nhất về thuật toán và chính sách của nền tảng YouTube. Quê là ở đâu? Em ở Đồng Tháp anh. Sài Gòn về Đồng Tháp có mấy hai ba tiếng đồng hồ chứ mấy. ba tiếng rưỡi ba tiếng rưỡi rồi tính này kia nọ nữa em nghĩ chắc gần sáng tại vì em về giờ đề có công việc á rồi chắc hai ngày mới lên lại sài gòn <laughs> em tên là quang đúng không dạ em tên quang châu châu gì quang hả ờ, châu minh quang châu minh quang hả dạ ok tại thấy ở trong facebook của em ghi là quang châu làm marketing hả dạ em uh, đi theo nghề marketing cũng uh, đã lên sài gòn 10 năm rồi em ờ, làm marketing hiện tại thì làm cố vấn chiến lược bên marketing luôn thì ờ, nhưng mà em lại ờ, cái, cái cái sở thích cái đam mê mình á là thích sản xuất thích tạo cảm hứng cho mọi người thì em đã làm cái nghề uh, truyền thông này chính xác luôn á là từ uh, 2012 rồi thì ngày xưa nhóm BB nè uh, BBG nè nhóm Jam TV nè rồi Pub TV nè ngày xưa là chưa nói tiếng đâu đã thấy cái xu hướng đó là sắp tới sẽ được vậy thì lúc em mới tập hợp mọi người lại là làm trên website của em à, đăng clip lên mà sau khoảng thời gian đó thì em cảm giác là uh, em không có đủ cái cái nguồn tài chính để em ly duy trì được nữa thì lúc đó em mới dẹp và em đi làm tới giờ bây giờ em mới thấy à cái xu hướng bây giờ nó đã trở lại với mình cảm giác mình có được cái cái cái điều kiện để tham gia được cái việc này rồi cho nên bây giờ bắt đầu làm lại bây giờ đàm cũng được một năm rưỡi rồi mà nó mới lên cách đây khoảng chừng 3 tháng làm thấy nó nó ngóc đầu dậy tí xíu rồi giờ nó đã tuột rồi cho nên em cảm giác là em có cái điều gì làm chưa tốt không để tính em làm gì cũng phải cố gắng mọi thứ nhưng mà cảm giác nó chưa tốt độ đó tức là em nghiên cứu hoài em tìm mọi <laughs> cách tìm mọi cách nhưng mà rất là khó luôn thật sự anh thấy anh xem trên kênh thì em làm như thế là rất là khả đấy mà ừ, em thì à, cảm giác tại vì um, thứ nhất là về cái kỹ thuật á kỹ thuật về SEO thì em cũng giống như mình chưa biết là mình sẽ có cái sự sai chỗ nào cái sai của mình nó nằm ở đâu cái thứ ừ. hai thì uh, em cũng luôn luôn muốn học hỏi về cái mảng sản xuất cho nên em em luôn gặp rất là nhiều người đi học thêm á để mình quay những cái góc máy đặt máy như thế nào cách nói chuyện làm sao rồi cách triển khai ý tưởng rồi biên tập nói chung là em muốn là khi mà em nhìn lại những cái sản phẩm đó không đơn giản là mình làm youtube để kiếm tiền nữa mà là khi mình có một cái giá trị á để sau này mình tại em là gian marketing cho em biết là khi mà đã có được cái thương hiệu cá nhân rồi em còn có những cái bước tiến sau này lớn hơn nữa chứ không phải dừng lại cái việc mà kiếm tiền thật sự bây giờ anh biết là cái kênh em đâu tháng đâu có bao nhiêu tiền đâu chừng trung bình là chừng hai triệu mấy 3 triệu là hết đát rồi cho nên nó không có đủ chi phí gì đâu làm chứ là cái đam mê thôi anh hiểu rồi dạ. yeah. sơ bộ như thế chào hỏi như thế bây giờ anh làm tục cái nha xin chào bạn là Châu Minh Quang chương trình này sẽ được ghi âm và ghi hình và nếu mà có những cái chia sẻ nào của chúng ta mà có giá trị cho cộng đồng thì sẽ được uh, phát ở trên kênh Việt YouTubers bạn có đồng ý không ạ? Dạ ok anh à. đồng ý bình thường chủ yếu là mình kiểu mình uh, phát triển được đúng không? À, dạ dạ, okay. dạ, dạ. Bây giờ ngoài làm YouTube ra em còn làm cái gì khác nữa không ạ à, Quang? hiện tại thì em ờ, làm bên marketing marketing online rồi bên cố vấn chiến lược cũng như là bên truyền thông Úi rồi đúng là luôn này <laughs> phải ờ, nói chung là cái nghề youtube á, là chủ yếu là thứ nhất là mình phải có đam mê với nghề cái thứ hai là, ờ, phải có một cái công việc chính để nuôi cái nghề đó chứ nếu mà mình không có sự kiên trì bền vững thì khó mà đi theo cái nghề làm youtube đó. youtube mà nếu mà làm mà đầu tiên nghĩ tới tiền em nghĩ là nó khó lắm mình phải đi cái cái tạo cảm hứng về cộng đồng trước và khi đã có được cảm hứng thì cái đam mê nó mới nuôi lên mình thì đó là quá tuyệt vời cái kênh em á, thì uh, em chia sẻ luôn thì uh, thật sự em đang muốn đi một cái uh, mảng hoàn toàn nó nó hơi uh, khó nhai trong cái thị trường hiện tại tại vì thị trường hiện tại thì nó nó nghiêng về giải trí rất là nhiều và nếu mà giải trí thì nó uh, nó lên rất là nhanh còn riêng cái kênh em đã nghiêng về uh, khám phá tín ngưỡng tâm linh rồi những cái gì thuộc về huyền bí á, và chia sẻ những cái địa điểm đó thì một số người thích thật sự họ mới mới click vào còn nếu mà thật sự những cái người mà nó không có ờ, cảm hứng và nó trôi qua thì chắc chắn em nghĩ cũng khó cái kiểu em làm này đâu phải là ít view đâu Hoàng Nam làm view ở bầm như này Hoàng Nam được gần được 2 triệu sắp rồi anh Nam thì hay hơn em có một việc thật sự em đánh giá anh Nam rất là hay là anh Nam thứ nhất là cái cách anh Nam chia sẻ thì nó nó cái chất giọng anh Nam nó hay rồi cái thứ hai thì nam đi những địa điểm thì uh, em không có điều kiện đi như nam sự đúng là như vậy em chỉ đi những địa điểm làm cảm giác là nó thuộc về miền tây nam bộ trước ở nam là đi khắp nơi rồi uh, nghiêng về anh nam thì nghiêng về tâm linh nữa về ma mị về tâm linh còn em chỉ nghiêng về tôn giáo nhiều anh cũng support cho anh nam đấy liên tục đấy vậy hả anh đối tác của BTV đây anh nam bên bên mình ha ừ quá tuyệt vời ừ. rồi em đâu biết anh nam vô cái kênh của anh đâu anh nam vô kênh của anh luôn ha ừ à, lâu chưa anh được khoảng nửa năm gì đó chắc hơn ồ oh, vậy là cái, cái kênh của nam lên mới cách đây cũng khoảng nửa năm á dạ hoàng nam có có nhiều bước đột phá khác nhau mà Mỗi... Cảm ước thì à, trong cuộc sống khoảng chừng hai bước đột phá là nó đã lên ha anh một lâu lâu lại có một cái video nó gọi là gọi là đột biến ừ đột biến tại vì yeah. Dạ. nam nó chịu chơi mà nam nó chịu chơi nó làm hết mình lắm nó nó đi đến những nơi mà không ai ngờ tới làm những chuyện không ai ngờ tới mà nếu mà anh em chia sẻ thật sự nếu mà em làm những cái chuyện không ngờ tới và em đi những cái nơi mà gọi là chưa bước chưa không phải là chưa ai mà chưa ai làm á thì em nghĩ cái kênh nó có bật vậy không đương nhiên là đương nhiên là hơn chứ em dạ hiện tại thì em có một cái lịch trình đi là em đang tìm những chỗ mà người có thể người ta biết mà chơi quay hết những cái chỗ thì nhưng mà vấn đề ở chỗ là như này nhưng mà vấn đề ở chỗ là như này vấn đề chỗ nam em cũng giống như nam thôi không ai có thể mà làm youtube không nên theo cái kiểu là mình theo anh nghĩ là mình nên chấn chỉnh lại mình cái tối ưu hóa rồi mọi thứ trong kênh của mình gọi là súng đạn cho nó cho yeah, yeah. Dạ, dạ. chắc chắn đã xong rồi bắt đầu mình mới làm mình sẽ nghĩ cách để uh, cái kênh nó ra được cái thu nhập nó ok xong rồi mình dựa vào cái nguồn thu nhập đấy xong rồi mình đầu tư tiếp cái mới dạ dạ đúng rồi. hơn là so với gọi là mình à, rủi ro à, làm những cái kia trước xong rồi à, quay trở lại trong khi cái kênh của mình cái cách gọi là à, cái cách làm youtube của mình là chưa gọi là chưa ổn thỏa hết thì nó phí đi yeah. Dạ. giống như chẳng hạn như kỹ thuật quay về dựng thôi chẳng hạn nếu mà mình ban đầu mà mình gọi là quay chưa đẹp dựng chưa đẹp mà mình đi những nơi đó nó phí không yeah. Dạ. à, so với trình độ bây giờ mình cao hơn mình đi những nơi đó thì mình sẽ quay được những thước phim đẹp hơn kiểu thế dạ dạ anh hiểu rồi đúng không dạ đúng rồi cho nên là cái uh, giá trị với cái chất lượng là hai cái nó à, cũng gần giống nhau nhưng mà thực ra mình phải suy nghĩ thật kỹ tại vì nhiều khi nhiều khi mình cứ hay nhầm lẫn nhà sáng tạo mình hay nhầm lẫn giữa chất lượng và giá trị nhất là cái dân mà làm truyền thông từ truyền thông làm dân làm truyền thông giống nhà em ra là rất hay nhầm lẫn như này yeah. Dạ. bị rất nhiều người bị để bị cứ nghĩ rằng là mình làm chất lượng càng cao càng tốt hình ảnh đẹp âm thanh đẹp à, quay đẹp dựng đẹp là là sẽ là sẽ view tốt để gọi là chất lượng yeah. Dạ. à, mình cũng cứ thấy tại sao có những cái kênh có những cái clip làm rất cùi bắp rất nghiệp dư mà tại sao nó vẫn lên Đấy, cho nên là dân marketing dân truyền thông nó là, là dân truyền thông chuyên nghiệp khi bước chân vào thế giới của youtube nó hơi bị uh, mismatch ở cái chỗ đó dạ đúng rồi đúng rồi anh chính xác Nhận dạ. YouTube là nó có điều kiện để cho sự nghiệp dư cho dành cho nhà sáng tạo cá nhân được không cần dạ. tượng cao nhưng mà cái nó cần là giá trị trước anh làm việc với cái anh kia làm uh, cắt cây cảnh bonsai thôi thì cứ vừa cắt cây một tay cầm điện thoại mà vừa nói một tay cứ cắt cây thôi rung liên tục nhưng mà cứ vẫn cứ triệu view bình thường à thì người ta mang lại cái giá trị cắt cái cây đẹp mà em yeah. Dạ. sai này đấy thì cái vấn đề giữa chất lượng và giá trị Đấy. về về vấn đề thứ hai nữa của cái mismatch giữa dân dân truyền thông à, khi bước chân vào YouTube là cái truyền thông ở trên YouTube ấy ờ, của các social media với các platform mới ấy là mình phải suy nghĩ hết sức về việc gọi là hai chiều giao tiếp hai chiều giao tiếp hai chiều không phải là mình không cần phải à, vất vả như ngày xưa là mình gọi là broadcast một chiều từ ví dụ như từ đài truyền hình hoặc là từ hãng phim này mình làm ra một sản phẩm xong rồi mình đẩy tới cho khán giả mà mình càng nhiều càng tốt mình tạo điều kiện để khán giả tham gia vào cái nội dung của mình mà cái đấy Hoàng Nam làm cực giỏi tất nhiên là cũng một phần là tại vì à, anh ấy có khán giả đông nhiều rồi xây dựng được giống như gần như là một cộng đồng rồi thì à, ví dụ như các bạn vào comment là anh Nam đi chỗ này đi chỗ kia đi này nọ những cái chỗ đấy thì là ý tưởng cho mình rồi à, đi chỗ này chỗ kia gặp fan này nọ thì cho vào clip của mình đó cho nên là cái mà em nói cái những cái em muốn đi những nơi em muốn đến như thế anh nghĩ là cứ bình tĩnh tại sao em lại chọn cái chủ đề này hả quang ờ, đầu tiên để em chọn chủ đề này là em thích tại vì em cảm giác là em là cái người phật ờ, từ nhỏ em cũng được mẹ dạy rất là nhiều cho nên đầu tiên em biết về phật thì em muốn đi về cái cái văn hóa tín ngưỡng ở việt nam mình em nghĩ là cái du lịch em rất là thích cho nên là nhưng mà khi người ta đi du lịch thì người ta thấy là cái việc mà đi du lịch người ta hay gọi là du lịch tâm linh vì cái việc tâm linh nó bây giờ ờ, em nghĩ là nó đang trở lại cái du lịch tâm linh nó đang trở lại với cái thị trường thì em nghĩ là ờ, đầu tiên là em thích nó trước sau đó thì em nghĩ là sắp tới nó sẽ thu hút cái cộng đồng khá là nhiều về du lịch tâm linh và từng cái địa điểm em muốn là tạo một cái cái gì đó khi người ta đến ta biết được cái sự tích hay là một cái giá trị ngay chỗ đó vì người ta đến người ta tin hơn về cái việc mà người ta muốn đến để người ta cúng hay là người ta uh, cầu khẩn gì đó cho nên em chọn nó em nghĩ là sở thích sở thích và đam mê về cái cái cái cái, cái Còn vâng, trong tiệt kênh của em anh xem nào nhưng mà thì cái đối tượng khán giả của em muốn hướng tới là là ai à, đối tượng khán giả của em hiện giờ nó đang chính xác của em là 24 tới 35 là những người ờ, đã đi làm rồi những người cũng có ý thức để xem nhưng mà cái số lượng nó thì càng ngày nó càng ít ít người xem hơn là số lượng trẻ thì yeah. À. em hiện giờ cái kênh em là 70 phần trăm là từ 24 tuổi tới 35 35 40 không anh không nói anh không nói về tuổi anh anh anh nói về em không hiểu anh nói về cái gọi là người ta có một cái uh cái đặc điểm gì chúng một cái ờ, tò mò tò mò hả đấy, dạ. đấy giống như thế đấy ý anh muốn nói như thế đấy dạ. marketing mà dân marketing của mình mà đánh đánh theo đánh theo demographic theo tuổi theo địa lý các kiểu cái kiểu của ngày xưa rồi bây giờ người ta đánh theo gọi là anh nói tiếng anh em nghe chắc hiểu chứ hả dạ dạ ok người ta bây giờ người ta bảo là người ta phải đánh vào psychographic dạ, dạ. ví dụ như ví dụ như Apple đánh vào tất cả những người xanh điệu tuổi trẻ xanh điệu chẳng hạn cái positioning của người ta như thế đối tượng chứ còn à, những người như thế từ 15 tuổi cho đến 75 tuổi thì Apple đâu có quan tâm bao nhiêu tuổi dạ yeah. đúng không dạ yeah, đúng chính xác anh ạ ừ. thì à, cái đề tài của em thì mình suy nghĩ xem cái đối tượng khán giả của mình là cái người người ta có cái niềm tin gì mình giải quyết vấn đề gì cho người ta vấn đề psychographic gì cho người ta psychology à vấn đề tâm lý gì cho người ta suy nghĩ lên cái cái việc mà đánh như thế này thì em giống như cái sự tò mò trước thì và cái cái hiện giờ em đang muốn mà cái khán giả em đông đó là muốn khán giả của nam bộ tức là không phải là miền tây nữa mà nam bộ còn miền bắc em nghĩ là em sẽ không làm được tại vì cái uh, thứ nhất là chất giọng cái thứ hai là cách em trình bày và cái em cảm giác em không có tự tin làm làm làm khán giả có khán giả miền bắc mà từ nam bộ thì em thấy có tự tin được đó là cái sự tò mò và hiếu kỳ thì cô cái mà để em muốn muốn trong tương lai để khán giả em mà ờ, họ xem cái sự tò mò hiếu kỳ đó tức là những cái điểm em đi nó phải đặc biệt giống như anh hay nói là anh nam chịu chơi chơi là, là làm không làm thôi là phải đặc biệt khác biệt ừ và có ừ. một cái tôi trong cái cách làm ừ. yeah. Dạ. ok ờ, cái chỗ này cái chỗ này anh góp ý thì nha đồi thông hai mộ sắp chết ở hồ than thở ừ ok à, anh góp ý chút mỗi lần mình viết chữ ở lên trên cái nêu mình suy nghĩ cho nó ấy nha suy nghĩ cho nó kỹ nha yeah. Dạ. à, tại vì như thế này cái ví dụ như em nói cái đối tượng khán giả như thế cái mục tiêu mình muốn đánh tới thì khán giả là như thế ấy thì giữa hai cái dòng chữ này đôi thông hai mộ với sắc chết ở hồ than thở này ấy, anh sẽ bỏ cái chữ đôi thông hai mộ đi và anh chỉ để lại sắc chết ở hồ than thở thôi dạ rồi đúng không dạ em hiểu em rồi suy nghĩ tại vì cái này là cái cực kỳ quan trọng cái thumbnail là cái bước đầu tiên của cái video quyết định cái video của mình có được click vào xem hay không em thừa hiểu dạ. đó đúng không mà đúng một khi mà đã nói về thumbnail về hình đại diện này là cuộc chơi của em là không phải cuộc chơi của não trái mà là cuộc chơi của não phải yeah. Dạ. em chỉ có một phần 100 giây để bắt sự chú ý của khán giả em không được phép có những chữ thừa em hiểu không dạ hiểu anh ạ ừ, cái phải em muốn nhấn mạnh về cái việc xác chết và lôi cuốn cái sự tò mò của khán giả thì em phải làm sao em chỉ để lại một chữ là xác chết thôi tất nhiên là anh thấy em làm thăm như thế là ok rồi chữ thì là rất là nổi bật rất là rõ ràng các kiểu nhưng mà có một vài một vài khi nó mình cẩn thận tí dạ em hiểu rồi em sẽ điều ừ. chỉnh ừ. yeah. chứ còn cái đôi thông hai mộ ừ, cũng có thể thông tin này cần thiết đây ví dụ như à, cũng làm về du lịch cũng địa điểm đấy chẳng hạn nhưng mà nếu mà người ta đi theo một hướng khác chẳng hạn Ờ, ờ, tìm hiểu về đồi thông hai mộ chẳng hạn thì cũng lại phải đưa cái đấy lên yeah. Dạ. theo một cái về ờ, perspective khác nhìn góc nhìn khác yeah, yeah, yeah. đúng không còn cái góc nhìn của em nó khác yeah. Dạ. em hiểu anh rồi tức yeah. Dạ. là cho em nói ý kiến tức là cái địa điểm đó nhưng mà mình đã đánh vô cái uh, cái cách của mình là tò mò hoặc những cái gì đặc biệt trong cái địa điểm đó thì mình hãy tập yeah. Dạ. trung vào cái việc đó thôi mình không yeah. Dạ. cần lỏng giữa cái việc là địa điểm yeah. Dạ. đó du lịch và cái địa điểm đó tò mò thì nếu mà yeah. em đã cố gắng định từ tò mò thì em hãy làm cái tò mò cho người đó tới nóc luôn ừ. à, trước khi mình gọi là dựng hay là trước khi mình quay ấy, mình phải suy nghĩ là mình sẽ mình sẽ đánh vào cái góc nhìn nào mình phải yeah. à, thông thường người ta hay suy nghĩ về cái từ khóa mà mình sẽ đánh trước yeah Đấy, em sẽ đánh vào cái từ khóa xác chết này chẳng hạn em sẽ đánh vào cái gọi là cái chủ đề đó chẳng hạn thì ờ, từ tiêu đề cho đến hình đại diện nó mình phải hình dung ra nó ở trong đầu trước khi mình quay rồi yeah. Dạ. thì nó sẽ dễ hơn trong cái quá trình mình quay chứ còn anh thấy không biết em như nào anh thấy nhiều bạn làm toàn làm theo kiểu là quay xong xuôi một cách gọi là ừ nghĩ ra chủ đề đó ở chỗ đó xong rồi à, quay xong xuôi xong rồi về bắt đầu mới à, dựng xong xuôi rồi bắt đầu mới ngồi nghĩ tiêu đề rồi nghĩ cái hình đại diện này thì à, anh nghĩ chắc là em sẽ hơn những bạn như thế tại vì anh nghe em nói là có khi em mất nửa ngày cả ngày để khảo sát xong xuôi rồi bắt đầu em mới quay thì dạ. vấn đề đấy ừ, trong cái quá trình mình khảo sát thì mình suy nghĩ dạ đúng rồi lựa chọn lựa chọn dạ. cái hướng đi cho cái clip của mình Dạ. oh. tức là trước khi đến địa điểm đó em phải nghiên cứu địa điểm đó rồi có khi đến nó khảo sát rồi em suy nghĩ trong đầu em sẽ làm cái điều gì đó tại địa điểm đó và thậm chí có cả trước khi đi là em có thậm chí có có sẵn cái tay tò luôn mình sẽ đi theo cái chủ đề và cái tay tò mình làm tốt quá em... tốt dạ. quá nha em có lên mạng à, em có lên youtube tìm hiểu xem những có những cái clip nào về cái chỗ đó chưa như nào không dạ có chính xác em có lên trước khi đi tới đó em cũng có tìm hiểu hết và những cái clip mà nếu mà không có nữa thì em phải hỏi những người địa phương ví dụ như clip đó ừ. chưa ai quay là chưa có địa điểm nào đó thì em hỏi những người địa phương ừ. dạ. ok yeah. Dạ. rồi nha bây giờ anh nói cho em một cái thứ hai nữa anh thấy em vẫn đang làm à, một cái series mà thất sơn huyền bí của em ấy dạ mình đã nói lại về cả, à, mình đang nói về cái chuyện là mình đánh vào não phải nha và tốc độ uh, 1 phần 100, 1 phần 10 giây khán giả click vào clip của mình nhé ở chỗ cái hình ảnh là một ở chỗ cái hình đại diện là cũng thế cái mà mình muốn đưa trong cái hình đại diện của mình ấy tại vì em phải hiểu là ở trên cái điện thoại khi người ta tìm mà ra kết quả tìm kiếm này nọ ấy hoặc là người ta lướt mà trên cái điện thoại ấy, cái tiêu đề của em nó sẽ không bao giờ hiện ra đầy đủ đúng không mà cái yeah. Dạ. thất sơn huyền bí của em hiện tại em cứ để thất sơn huyền bí đến trước ấy còn những cái chủ đề chính của cái clip ngày hôm đó ấy nhiều lúc nó bị mất ở đằng sau nó bị cắt đuôi đi em thử xem quay trở lại cái kênh của em nhìn mà xem cái series thất sơn huyền bí ấy sắp xếp lại mới nhất dạ dạ dạ thấy chưa thất sơn huyền bí còn ngoại chuyện nữa cơ đây, ví dụ như cái cái clip ờ, này này cua tử thân này này yeah. Dạ này em nhìn đi thất sơn huyền bí ngoại truyện chuyện chưa kể nhưng mà cái chuyện chưa kể đằng sau còn cái gì nữa cái đấy quan trọng hơn chứ dạ em hiểu anh rồi rồi tay còn à, đúng không đây đúng. thất sơn huyền bí 24 này tảng đá nhìn thấy cửu huy gì đây cửu Cơ... Ờ, tự nhiên nói quên nghe rồi cửu huyền cửu huyền thất tổ dạ Đấy chưa cái em muốn cho khán giả nhìn thấy nhất muốn hấp dẫn nó nhất mà anh đọc anh còn đọc kỹ như này mất bỏ ba bốn giây mà anh còn đọc không ra dạ em hiểu rồi à, mà kể cả cái thumbnail em phải để ý em nè cái chỗ cái timestamp 6 phút 41 giây kia của youtube ra kìa dạ rồi dạ rồi em hiểu rồi em nhìn cho nó thấy chưa thấy bị mất cái chữ cửu huyền cái chữ mà em muốn người ta ấy nhất thì em bị mất mất cả trong thumbnail mất cả trong tiêu đề dạ rồi dạ rồi